và ngoài tài xỉu ra thì em còn cung cấp tất cả những cái loại đồ chơi cờ bạc bịp cho các bác. Sau đây em sẽ giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi hột tài xỉu mắt hí hay gọi là bộ hột tài xỉu cây này. Đây, khi đi chơi các bác chỉ cần mang được cho mình bộ hột này vào thôi. Đây là bộ hột mắt hí này. Đó, bộ hột tài xỉu cây bên cơ sở em. Mắt nó sẽ nhỏ hơn hột tài xỉu chợ. Đó các bác nhìn này, hột rất đẹp luôn ạ. Nắp chén thì mình chơi nắp chén nào cũng được các bác nhá. Mình chỉ cần bộ hột thôi. Và với cái bộ hột tài xỉu cây hay còn gọi là bộ hột tài xỉu mắt hí này, các có thể lắc giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của mình. Lên tài xuống xỉu theo ý muốn. Và ngoài ra bộ hột của em đi rất là đều, tỷ lệ 5 năm, tỷ lệ lên bảo của nó rất là cao. Và nó còn có một đặc điểm nữa để giúp cho các bác khi đi chơi tại các đấu trường C1. Đó chính là chống được thầy thợ nghe hột. Em khẳng định là chống được thầy thợ nghe hột bởi vì bộ hột này là tự tay em làm ra các bác nhá và sau đây em sẽ test thử cho bác một vài tiếng để cho bác thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi hột tài xỉu cây hay gọi là bộ đồ chơi hột tài xỉu mắt hí này đầu tiên thì em như em đã nói đấy ạ bộ độ hột đi rất là đều tỷ lệ 5 năm vậy anh em sẽ test thử đi đều cho các bác này xỉu này tài này xỉu này tài này xỉu này tài này được chưa ạ vừa rồi em đã test thử đi chén tài chén xỉu 5 năm cho các bác sau đây em sẽ lắc giữ cho các bác này bây giờ nó đang ở tài đúng không ạ em sẽ giữ tài cho các bác này một tài này hai tài này ba tài này bốn tài này 5 tài này 6 tài này chén này thì em hơi lệch tay nên đã xuống xỉu xuống xỉu đúng không ạ và lắc giữ tài hay giữ xỉu thì nó cũng giống nhau thôi bác nào mà đã sở hữu cái bộ đồ chơi này rồi thì em sẽ chia sẻ cho các bác cái cách để các bác có thể lắc giữ tải giữ xỉu theo ý muốn của mình bởi vì là thời lượng video thì nó cũng có hạn thôi vậy nên em sẽ không để lắc nhiều cho các bác được có gì thì các bác cứ liên hệ với em và các bác khi xem video nhớ nút đi ký kênh để theo dõi những cái video những sản phẩm mới nhất bên cơ sở sơn tài xỉu bên em video của em đến đây là hết hẹn gặp lại các bác ở những video sau